Xin chào toàn thể tất cả anh em Đến với clip ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu với anh em một bộ đồ chơi tài xỉu bịp công chuyện hoàn toàn không tang đồ công chuyện mà lại không tang nghe có vẻ vô lý nhưng hoàn toàn hợp lý bởi vì thứ nhất anh em thử nước muối nam châm đội đèn trẻ hột hoàn toàn không có tăng tích gì cả nói không tang thì có thể là hơi quá nhưng nó là trốn tang trốn tang có nghĩa là anh em anh em kiếm kiểm không ra tìm không thấy đó kiểm không ra tìm không thấy gọi là trốn tang đồ công chuyện trốn tang thì đẳng cấp rồi anh em chơi thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng và chắc chắn sẽ an toàn chắc chắn nó sẽ hiệu quả cái ưu điểm của bộ hột này đây là tên gọi của nó là hột tài xỉu báo rung bốn mặt hay còn gọi là hột tài xỉu báo rung không tang tài xỉu báo rung không tang nha anh em đó thì bộ của nó là chỉ có một hột và một cái máy báo rung này thôi nó rất là một bộ rất là nhỏ gọn anh em chơi anh em cầm cái máy báo rung này anh em đút túi quần túi áo anh em để bất cứ chỗ nào nhịp rung chuẩn chính xác 100% và thứ hai là nó rất là êm êm luôn anh em để bất cứ chỗ nào để túi quần túi áo hay anh em để trong nằm bằng lòng bàn tay này không có thể ai phát hiện ra được đó này, tôi cầm vào là thôi không thấy gì luôn đó còn các chị em phụ nữ thì mình để túi quần thì nó rung là nó tê tê tê tê tê đùi luôn đấy anh em đấy à, mấy chị em phụ nữ chơi thì mình à, lưu ý cái chỗ vị trí để <laughs> nói vui vậy thôi nhưng mà đảm bảo anh em là nó rất là êm rất là dễ chơi thì à, bây giờ tôi sẽ thử cho anh em trước để anh em yên tâm về cái bộ hột này là hoàn toàn không tan thứ nhất tôi sẽ dọi đèn thì à, tôi nói luôn là trong ba hột thì chúng ta chỉ làm vào một hột thôi đó đây ba hột là một hột nhưng mà khi thử thì ba hột hoàn toàn như nhau trắng sáng đẹp như nhau đó anh em thấy không ok chưa đó rất là đẹp rất là trắng sáng trắng như ngọc trinh luôn sáng xịn mịn đó đó là cái ưu điểm của nó ba hột như nhau nha anh em đó hột nào cũng trắng hột nào cũng sáng hột nào cũng đẹp À, ưu điểm với cái độ sáng trắng đẹp như vậy thì anh em chơi ở bất cứ đấu trường sóng sới nào anh em yên tâm họ thử thoải mái mà đây là cục hít nha anh em này cục hít này đó đây cục hít hít nhé đó, thử này không hít nhá không hít không hít hoàn toàn không hít nắp đĩa hoàn toàn không hít đó, ok chưa đây không ít nha đó và tôi nói luôn cái nguyên lý hoạt động của nó là như thế nào thứ nhất là nó khi anh em trong ba hột này anh em biết được một hột nó có con nhất hoặc con nhị thì anh em biết được cái đường xỉu của nó là đến 80 phần trăm rồi đó mà trong ba hột thì anh em biết một uh, có con ngũ hoặc con lục thì nó là đường tài đến 80 phần trăm đó, có nghĩa là khi nó lên mặt nào thì nó sẽ báo cho chúng ta biết mặt đấy để chúng ta đánh có nhất nhị thì đánh uh, xỉu còn à, ngũ lục thì mình đánh đường tài nên tam tứ thì à, mình à, đánh theo kinh nghiệm hoặc là mình đánh nhỏ hoặc bồng bềnh hai bên rất là đơn giản vậy thôi cái nhịp dung của nó thì cũng rất là đơn giản cũng rất là dễ anh em nhất thì một dung nhị là hai dung tam tam tứ là không dung còn ngũ là ba dung lục là bốn dung vậy thôi đó, bây giờ tôi sẽ thử trước cho anh em xem để anh em thấy này bật cái công tắc lên nó sẽ sáng cái đèn đó anh em thấy không đây là đèn xanh khi nó chuyển sang đèn đỏ đó là nó sẽ báo rung à, không phải hột này không phải hột này luôn đó anh em thấy không giờ tôi sẽ lật từng mặt cho anh em thấy thực tế trước này vừa rồi là con nhất nó báo một rung đúng không con nhị này hai dung này đó nó nhấp nó ngắt ngắt là anh em thấy rồi tam không dung này tứ cũng không dung luôn lục này đó bốn dung đúng không ngũ là ba dung đó rất là đơn giản thôi anh em thấy không rất là đơn giản và bây giờ tôi sẽ lắc thử để cho anh em thấy thực tế luôn đó. cái này là mình vừa làm cái cũng được hoặc là mình uh, luồn hột vào cho tay cái lắc và mình ở ngoài mình đánh rút tiền ra đó. cách chơi nó đơn giản vậy thôi đó. lục Đó. tôi lắc thử cho anh em này có tam tứ ấy. tam nó không lục. tam tứ ấy tam tới đây tám anh em thấy không ba rung ba nhịp rung nhá ba nhịp rung ba nhịp rung là có con ngũ anh em đánh ngũ tài đấy, ngũ lục tài luôn đấy, anh em không thể thua được không rung tam tứ này hai tam ba nhịp rung là có ngũ ngũ tài bốn bốn năm ngũ tài nhất con nhất à, chén này mình đánh nhất xỉu nhanh anh em à, nhất là được xỉu rồi hai con nhất một con tam xỉu số 5 con nhất nhất xỉu đó 136 xỉu số 10 đó vừa rồi tôi thử cho anh em thấy rồi độ hiệu quả chính xác thì là tuyệt đối hột nó lên mặt nào nó báo mặt đó anh em à, chỉ việc chơi luồn vào và chơi hoàn toàn không có tăng tích gì cả anh em xài thì ok chơi bất cứ đấu trường sòng sới nào Đấy, bây giờ anh em muốn à, sở hữu hay là tìm hiểu những đồ chơi tài xỉu nào nó phù hợp với sòng sới của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở trên màn hình đây 0933 793 222 hoặc anh em có thể kết bạn Zalo để mình tiện trao đổi đó ok anh em à, muốn biết và cập nhật những đồ chơi mới thì anh em à, đăng ký kênh giúp tôi khi anh em đăng ký kênh thì à, anh em sẽ biết được những đồ chơi nào mới nhất và thịnh hành nhất ở trên thị trường Đấy, mình biết mình cập nhật mình lấy về mình chơi sớm thì mình dễ chơi hơn và ăn được nhiều tiền hơn đó đó là như vậy cuối clip thì xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi Chúc anh em là luôn luôn giành chiến thắng trên mọi sòng sới và sân chơi. Xin chào và tạm biệt tất cả anh em.